hôm nay mình chỉ giới thiệu một tiện ích à, là uh, trong Gmail thì uh, uh, chắc hẳn các bạn cũng, uh, cũng sử dụng Gmail thì uh, do tính chất công việc hoặc là chúng ta uh, không nhớ thì chúng ta có thể uh, thiết lập Gmail uh, gửi một cách uh, tự động uh, hoặc là gửi là hẹn giờ gửi mail thì để làm công việc đấy thì chúng ta có thể làm như sau vô trình duyệt và chúng ta uh, ờ, truy nhập vào địa chỉ thì đây thì mình ờ, dùng uh, Firefox hoặc là Chrome thì cũng được mình uh, vô uh, và mình vô địa chỉ là writingbox.com và vô đây thì nó có info now nè thì mình ấn info đây upload bắt Rita lại à, trình duyệt thì Rita thôi rồi chúng ta vào à, Gmail của chúng ta rồi chúng ta thử soạn ok chấp nhận này là muốn đính chính cho chúng ta thôi đã chấp nhận thôi nè đây là mấy cái bản à, giá mình chơi free thôi à, ví dụ khi chúng ta soạn một bức thư mail thì à, tới à, đây này ta soạn thảo xong thì ờ, ở dưới nút gửi nó có cái send tester này ta có thể nhấn như đây đây đây là nó có cho chúng ta một giờ sau sẽ gửi hoặc là 2 giờ 3 giờ hoặc là ngày mai hoặc là chiều mai thì chúng ta có thể ấn định một cái thời gian nào đây như ví dụ như đây đây. cộng vô hoặc vô đây stem này ngày tháng rồi ờ, giờ cuối giờ ngày tháng năm này đó rồi chúng ta nhấn vô chúng ta thiết lập thôi thiết lập xong thì chúng ta có thể gửi đây đây đây à, muộn mình thiết lập mà hai giờ sau nó sẽ gửi à, cái mail này thì à, chúng ta có thể quan tâm và chú ý đến cái tiện ích này trong chương trình Gmail thì hẹn các bạn ở cái clip sau nhé xin chào các bạn